chào mừng mọi người quay lại với kênh Người lao động ăn được của anh em bọn mình Hôm nay sau ngày lao à, động làm việc thì anh em lại vui quần lại với nhau để làm vài lon bia ở trên à, sân thượng khu tập thể nhà mình các bạn Hôm nay có à, món bò bò công từ đi chợ Mình thì mua bia mấy anh em ngồi vui với nhau ở trên tượng gió nhau từ đông sang tay mọi người cùng ờ, theo dõi video của anh em bọn mình nhé Chào mừng mọi người quay lại kênh Lao động HN nhé Tối nay anh em mình lại nhậu Vẫn gương mặt thân quen Vợ chồng Hà Định Định Hà và Không không chào cái nào Xin chào Không không, à, không, này có tóc mới nhá Hôm nọ à, ăn bó bò ngon quá Hôm nay mọi người lại bắt công ấy lại làm lại Bó bò tự làm đấy Mua về làm đấy mọi người Tường 21 góc Sung này là, là, là muối, à, tự muối anh là mua xung này là Hà làm anh ơi xung Hà làm Chắc à. có hai đĩa này phân biệt đối xử à? cái này là anh bó bò cơ mà đâu gấp san đây bớt đây tưởng mâm chiên được ăn cái này mà còn mâm này mâm mâm khác phân biệt đối xử chỉ bớt các góc định này ờ, định xem tương vừa anh anh quảng cáo ớt ớt bùi mê giùm em đấy chia chia chia kia đâu nhỏ nhỏ này cái ớt này này một cười lắm mỗi lần mà mọi người xem video của mình ấy đấy có cái bạn Dũng ông Dũng ông ấy ăn ớt này ông cay chảy nước mắt đấy là cái ớt này là Ủa, ớt, ớt chỉ thiên à? ớt gây nghiện ớt này là ớt uh, sim chim uh, nhà của em Hà này em ở trong ờ, Buôn Mê Thuật này em ấy làm quà em gửi ra ăn cay vẫn thích ăn nghiện cay ăn buồn cười lắm ăn nó cay xong mà vẫn muốn ăn tiếp Hà ăn sung của anh khác mới lại sung của định <laughs> mỗi thứ có một vị ngon riêng không <laughs> anh định đâu qua làm sung bây giờ đâu hôm nay à, hôm qua Hà Nội mưa hôm nay mát hôm qua qua mưa mấy giờ anh nhỉ à? 8 giờ đúng không công nhỉ à? qua mưa khoảng 8 giờ đúng không Hôm cái này để để gấp hôm nay thì không mưa thời tiết mát chắc là khoảng à, 21 32 độ cái này để ăn thì ăn đây cho em luôn Đấy, ok. Em ăn đâu cần bát đâu. Thôi khui bia thôi. Đúng giờ đẹp. 10 giờ. 10 giờ làm gì? Dũng, là... Dũng bỏ 10 giờ. Em nhịn ăn được. có có. 9 giờ. Không theo ăn cơm luôn Em thích vỏ bò Vâng Không ngồi rồi đấy, cho bà gắp rồi dậy, không này sang quá Gọi Nhung lên ăn luôn, mai đỡ mất công Thái Thái đau tay lắm À gọi thấy Hà nhắn tin thôi Không gọi chị Nhung rồi, coi hết phim lên đây là vẫn cái hàng nọ anh không hay là vâng. cái cái hàng bún bò nó bán hàng nó kêu lắm mọi người anh em muốn loại thèm bảo mua nhưng mà mua được bữa ờ mà ra mãi không có đấy bát để cho mỗi người quả soi vào bát cho bát đỡ bay <laughs> ghét mình sao cho mình anh bát xấu này đâu anh em mình giống nhau đấy à. bát kiểu lúc nãy nó là đựng cái này này nhưng mà cái này nó bị bay nên em cho cái bát cho cái tương nó sang cho trong cú bát này đi em bắt này nhá em lấy cái bát đấy rồi à, sài gòn sài gòn này ăn đi mọi người bỏ bia tẩn đi rồi vâng à đây. uống gần đi đúng không đang chờ ông Dũng béo mãi chưa thấy ông lên đang ở đâu anh nó dưới nhà chưa đang đâu 12 giờ 12 giờ trong thành bếp à. là còn chị đấy 602 giờ Mày không đến nhà đấy nhà coi nữa ở trong chung cư nhà mình có ai nắp không thôi không rồi người ta vào điều hòa chạy hơi lạnh ra đầu nóng thì chạy hơi lạnh ra đầu nóng à, đấy đấy, là nhà bà con nhà bà hậu đến đâu rồi con gái bà hậu bà an đấy chưa về à ngày bốn bữa này vừa ăn cơm lúc 8 giờ Nghe nhé Mất uy tín quá Thành phần này là 2, 4, 5 Tôi ăn uống dần thì chờ Tám à Mở dạ, dần thế, Mở đi, mở bên đi Ăn thôi mọi người ơi ai hôm nay em biết đâu là có bò bò này Happy birthday chú Diêu à, đùa, anh không, phải... <laughs> không cần biết có hay không cứ lấy có là chuyển em cũng thế thôi hôm nay kỷ niệm chương trình gì <laughs> em lên em nhìn thấy cái là em tự chương trình à, sau dịch đấy ạ sau dịch yo yo yo yo yo yo cùng ly ờ, với anh có gì vậy có thể anh này không ờ. uống à yo yo em không ạ à. em chỉ ăn thôi không uống rượu à dũng sĩ diệt mồi Công thử miếng phát biểu của Mỹ Cho rôm này Ngon <laughs> Ngon mặt tươi tí, ngon mặt như đâm lê chứ Cay quá <laughs> Ớt cay anh đâu Ớt đấy Ớt anh đang vừa cả Chắc anh thấy Phú đi đâu mà, đi lên đèo con học về à? Chả nói đi học Ăn này uống bia vào Thử miếng em được cái thích nhậu cái này đây cho sung quả ớt này Được quả đấy à? Ừ. Béo vậy Anh quả ớt béo vậy nhá <laughs> Hôm nay mình đặt ớt này ra riêng cho nó kinh điển này <laughs> Ăn ớt là xong Không <laughs> ăn nữa Anh làm cái gì anh làm cái gì nó không bị hôi ngày ngâm ngâm ngâm nước cho nó ra hết tiết đi xong bắt đầu là gừng gừng rồi xả rửa dạ. bằng xả giấm thì cay quá ngáo luộc đi xả mới lại gừng luộc ừ. là nó không bị hôi nó, nó vẫn có vị bò nhưng không bị hôi ngon <coughs> vô vô vô có, có đủ bia không để anh bảo nhung cầm lên thêm để tủ lạnh tại vì dưới nhà mà chỉ còn bia không lạnh anh điểm cho thằng này vào em nghĩ là được rồi đây 12 lon thôi Trên này Bè cá này Con cá nó yêu mình Tuyến gọi ai đi cùng Bình à? Con nào? Ai đi cùng Bình? Tuyến Đi đâu? Cùng Bình đi đâu? Đi du lịch à? Không đi em với ai ừ. Anh không biết món này Biết chứ Sao lúc em bảo anh cách bỏ bỏ Tưởng anh em mình bảo rồi mà Em cũng bảo rồi anh không nghĩ là em biết có em bản không hôm nay đó cái này nó đồ nhậu không không chỉ bảo là mua được thì ngồi thôi có hẹn hôm nào đâu cái này uống với này rượu ờ, rượu ờ, rượu gạo ấy tại vì cái này ờ, hôm nọ mấy lần ra mua không được cái này mua anh công về anh tự làm mà đi có vẻ ấy đâu không phải mua sẵn đâu món này là lần đầu tiên ăn nào hôm đấy mấy thằng rủ nhau đi nhậu à, vào thằng bạn nó gọi bó bò chẳng uống có món này ấy từ ngày đấy mới biết vỏ bò nên nếu mà để mà ngon nó phải là cái chân cơ chân nó có cái gân ăn nó sần sần sần đấy anh công là sành ăn sành ăn sành làm mũi tội máu gái <laughs> cô gái mắt sáng ngơi mọi người bạn Hà này bạn bảo uống không say về bạn cho một trận <laughs> Hà vợ định uống phải say không say phải phí bia trên gió nhỉ thanh gió mắt làm nữa cày này cái này đang phân biệt ra ba bát sành bà bát nên làm nong bia em đang phân biệt sao bản chất là bát sành là để đựng nước này trong em thấy cái gió nó bay phật phật thế là em vừa thay đấy anh ạ ừ thế làm nong bia rồi xuống ăn cơm <coughs> anh em anh em đang ngồi <laughs> này này này lý do rồi quan trọng là có món ngon ngó bò nên làm lấy miếng rồi xuống ăn xong rồi xuống em em không bao giờ từ chối trong <laughs> này là anh mua đúng không? Hả? Trong này anh mua đúng không? Ừ. Em tưởng anh đi hai trộm Hai trộm trên vườn tự nguyện nói, nói, nói chung là anh eh, mua ít nhưng anh trộm xung quanh đây trộm nhiều Xung quanh nhiều đấy Toàn ớt nước này Đây đầy rau anh chắc anh trộm là nhiều trên này mọi là cái chỗ mọi người sinh hoạt chung à, đây những ghế ngồi đây còn ghế nào đây ghế này sinh hoạt chung à, anh đang chuẩn bị ăn cơm á Ôi, cơm làm gì? Mà cơm đi ăn luôn này cũng này. Cơm nước làm gì? Đây ngồi chỗ này chú ạ. Thôi mặc áo là lên hình Lớn rồi phải trẻ con đâu mà ăn cơm. không, mai phải dậy sớm đi kiện. Vâng. đây này anh ờ, mai đi dậy sớm anh dạ. đi quảng bình anh phải dậy anh vẫn nên ngồi tôi em ngồi ghế này đi anh, đi ghế kia ngồi tôi em ngồi cái này này anh đấy không ngồi dịch đây cho vợ ngồi không vâng, để anh nhường cho vợ em ngồi này đây đây anh anh ngồi ghế này bắt anh này của em vẫn bên dưới hả bác không lâu lắm nhìn hả bắt anh này vâng anh ngồi đi ngất con roi quê nữa Wow. Ở này đúng chuẩn roi vườn xài Đó, cháu đây là em à như thế tương đối đông đủ ấy thiếu dũng béo cho em nha em ngồi cả nhà nha em ăn miếng xuống chưa lên nó còn muốn bảo mẹ ăn lên xuống rồi năm mới rồi chúc mừng năm mới nhé vâng. chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới chị nhung cụ thay anh cái này vui vui Tết gặp nhau thì là mới không? Happy New Year and Happy New Year and Happy Birthday. phải nguyên giữ nó này chưa về đấy nhỉ em em cho một cái miếng vào đấy còn nó bay, cái bát mới về đó cho một cái miếng về ừ. em đợi từ bữa giờ hôm nay đúng ngày đau đầu vẫn phải ngon lên sang sang bớt anh cậu ạ bên này nhiều quá anh cậu san sang bớt miếng kia cứ ăn đi hết không ăn hết lại san sang anh mua đâu ấy anh công anh hết công anh anh công anh mua về nhưng mà tự tự luộc tự luộc nhưng không bị hôi ngon mà tương vào hỏi thế anh công ờ, cú ở bộ phận nào con bò hỏi giải hố ông phú này ông ngoan ông chưa biết bộ phận nào bó bò mà phú không biết thật à hỏi thật hỏi đùa không biết thật không có nhiều bộ phận thì ngó thì nó nhiều cái nhưng mà sinh ra ở nhà công tử đúng hơn ngó thì nó nhiều cái cân không biết chân rồi đầu nói chung chỗ sần sật đấy kiểu bì ấy. bì ấy là, là gọi là ngó yếu là chân rồi đấy bố em thích cái này lắm đấy. ông ngoại bố này thích lắm gân giật giật đấy đuôi à... kiểu như đấy không không đuôi nói chung chân bì bì nữa là chân là cù chân dưới ấy. dưới mà không có thịt nạc đấy đoạn dưới à như kiểu nó lạc ra có nghĩa là nó chân chạy <laughs> đùi từ đây xuống nó nạc ra đấy mới lại à, cái đầu đầu là chỗ nào chai thịt ờ, thì lại chai thôi bì nó nhiều mũi mũi ấy mũi mũi anh bì nó nhiều thì ăn nó sật giòn à có ớt uh, sách tay từ buôn tuột ra kìa hữu làm quả kìa <laughs> dũng ăn cay chảy mắt mũi ra vẫn thích ăn thêm đấy ăn một quả xem có ngon không để còn hàng còn chip ra thêm nhai ăn lâu lâu ấy bạn nhai lâu lâu ấy. nếu mà ngon thì bảo hòa sẽ tiếp cay mà nhưng mà có cay sướng cực ăn được cay thì thấy ngon nó ớt này cay mà chơi cả quả luôn cả anh tuyến ngon ớt đúng không không anh không không, không dám chơi quả dạ đâu là dày ăn kinh lắm chơi nhưng chơi cay nó ngon nhưng miếng nhỏ em mì tiệt tỉa này tiệt tỉa nhưng cắn miếng kinh kinh đây cho ớt vào xay rồi đấy, cho ớt vào xay gương mặt mà ớt uh, mọi khi mà hai là hai là nếu mà à, cái câu mà ông chỉ xuống hồ vắt hôm nay gió nào vắt là ù câu thì à, không chưa? vẻ cho rồi cho người ta bảo gì review như là sợ gì như chưa thích chưa thích chưa phải hôm nay gió này nha hướng nào nào thôi chắc hôm nay không cá về nó không đặt câu nữa về luôn sát thủ thế đúng rồi câu cá rô chào mâm cái, đúng rồi không ngoài không cá nào cắn cả chào người nhá anh em mồi kiểu gì đấy ờ đấy à? mà mồi tự ông làm luôn nhiều cay quá Dạ, ăn, được cái nhưng ăn được cái cá rô phi toàn hơn cân hết toàn em vào trong chỗ nhà hà và đóng rẫy nhà cậu nhà cả một rẫy ướt cay Anh câu chiều ấy ướt cay chỉ thiên đấy. nhưng nhưng lại không có nó cá mè câu được cá mè luôn chồng bán mà ông câu toàn câu từ giãn về dòng cho cá hết trong này nó rẻ vô biên à, rau cỏ thì trong này nó rẻ vô biên toàn trò hết sạch đúng không trên này là ngồi trên sân thượng của, của khu tập thể than Ngồi thì mát từ trong ra đấy còn bí ngô này bác hôm nào xử lý nấu chè đúng không anh nấu chè đấy món đấy hôm nọ à, dũng ơi hôm nọ có video mà quay lên là có mấy mấy của bạn tây bạn comment là cái bạn áo vàng này trông rất là quen thuộc có phải diễn viên ở việt nam không đấy nghi lắm đúng rồi đấy không hỏi thật có mà mới có có một vai bài diễn phụ mà đấy à, à bạn này bạn làm mà người của Soviet món này làm gì các bạn ấy Soviet chào cả nhà nhá chào cả nhà Facebook nhá người lao động HN ừ. ừ, chào bao nhiêu là kênh cả HN không nhưng mà cái à đâu cái này là đợt đợt bọn em vào xong rồi đi máy bay ra thế thì tôi quân gì quân quả bí là tốn cước anh công gì cả đâu mẹ nhà tập trung vào cái ống kính ở đấy chờ đồ ăn cho nào là bơ người cho đây chào cái thì nó nó rực cay rực rỡ lên rồi xả cũng nhét vào em phải lôi ra ngoài trời ơi mẹ sợ mình ở ở đâu không có đồ ăn chung phải muối ngon quá nhỉ chung hà muối đấy muối công này từ buôn mê thuật ra hà nội nhét cả xả vào đây sung hà muối xả đây cà tím đây rồi cái gì chào anh Tuấn ơi em phải lôi ra ra đấy ngồi chậm quá này phú rồi vô vô hôm, hôm, hôm nay là coi như lại coi như một đêm không ngủ phải không của anh em chung cư hai quả ớt nói chung là bạn Dũng với bạn có bạn nó vui tính có khiếu nói đâm ra là bạn ấy rất là nhiều ờ, đây nói nhỏ tiếng vợ bạn biết bạn rất là nhiều gái theo nhiều hot girl, nhiều theo đấy phú sao buồn đấy phiếu hôm nay thua lô đu đề à không phú lô đề gì đâu sao chả thấy nói gì lúc giờ vào im trầm trầm rất à tí nữa tí nữa cho nên kính mắt chung thôi tình hình nào có gì về cắt chỉnh sửa sau. Đang lên đang lên sóng. Bảo vừa cắt tóc đâm ra sợ ờ, sợ xấu. Nhưng mà tóc đẹp này sợ gì đấy, quay sau. Vườn nhà nó đẹp, nó nó mỗi mình mẹ nó ở nhà. nó à, về đợt vừa rồi dịch. Xong vô tình nó đi lang thang ra sau vườn, nó biết là cây roi này có quả. Mẹ nó không biết, có nghĩa là nhà nó biết, nó kiểu mà roi hoang nhưng mà mọc sau vườn. Sau có anh Công cũng làm nên nhiều điều kỳ tích rồi đấy anh công là gắn kết mọi người có công gắn kết anh em ấy ừ, vì ông ấy là như kiểu là ừ, rất là gắn kết anh em Được ừ, cái là anh biết nghề đầu bếp tí nên mình gắn kết dễ chứ còn không không không liên không liên quan đầu bếp ông vẫn gắn kết anh em không nhưng mà ừ. gắn kết thì rõ ràng rồi một à, hai ba go hai ba go hai ba hết máu thế luôn nhá rất đoàn kết nói giờ từ nãy giờ mình ham mục nhiều ok thế nhá một người hết nhá hết thì người vô tránh vô vô từ từ tránh anh em vô đều trong no quá lon thứ mấy rồi đến sau đấy đến sau anh lon sau mới đều <laughs> ờ. có tí em ờ. đặt lon mới bia đắng bia ờ, có tí đắng bia đâu để anh lấy hẳn lon mới ông nó bị đỡ bị đắng bia mới kìa đấy chơi thì thôi đi chơi phải hẳn lon mới chơi nó bị rực rỡ đúng không đi ăn nhiều quá lấy thêm bia nhá nhưng mà không có bia lạnh đâu không bây giờ thì sao em ơi em xuống à bây giờ, bây giờ em thôi bây giờ một lon xuống bây giờ là con cuốn mất ở nhà đấy là em xuống để cửa anh xuống lấy đấy. em xuống để sẵn cái cửa anh nhưng mà em ăn vài miếng em ngồi ăn xong không ngon thế xong nhà định có đá em đi với chị nhung nhau. Dạ, có đá em có đá nhưng mà ít lắm chắc dạ, dạ. được mấy tại vì hôm nay chỉ bỏ 12 lon vào nó lạnh thôi tủ nhanh hẹp thôi thôi, thôi gọi đá đi cốc phô công cốc ca các thứ lắm em xuống bà già đấy rồi anh đánh cho xô anh, anh tiến này thôi không anh xuống bà già anh uống lại rượu đi thôi uống bia uống bia thôi uống rượu thì xuống nhà anh rót rồi rượu riêng đó ờ. bia nhờ cái này thành bia anh xuống đây đấy thế thôi nhờ phiền mặc tuyến vậy uống bia nó vào em ờ, sáng mai ờ, dạy đưa con đi học xong rồi là lên đi họp cái vấn đề đi đâu vậy em lấy con dao thành ra là muốn hôm mẹ là ở nhà nhiều sổ sách lắm bọn em mới lên mà không không uống ngày uống cái em này em tôi mai Đấy, đi lên họp toàn mùi bia rượu thay thành uh... cũng đúng là công việc được không im đi em dạ, lên tiếng đi ý kiến gì mời ai mời đi anh em chậm ấy con chen gì đây gì <laughs> là anh cứ tự nhiên à? anh tự nhiên anh em hòa đồng anh cùng mới cắt là tao à mới cắt tao chào cả nhà Facebook lại chào nhà Facebook rồi người lao động HN <laughs> kênh của anh em mình này quên ăn ngon quay, quay, quay cái từ hờ là điện thoại hai em để chỉ vì cái hôm mà à, ăn này ông Dũng cũng thèm ngon đúng không này mình cũng thèm luôn đây không ăn này ngon suốt ngày mình đóng quảng cáo thì thôi à, rồi thay đảng và nhà nước chúc anh làm là sức khỏe đa số là quả này bắt tay quay ra chéo đấy sáng bảo hôm nay theo dõi cảm ơn anh hôm nay đã cho anh à, một bữa tối là vui vẻ nhá chúc anh luôn luôn như thế rồi bọn em nhá hết luôn đâu cái nào ngày nào cũng thế <laughs> uống bao nhiêu thủy đậm nha anh nhá công này anh sinh năm 69 này mà ông cho trẻ nhiều mặt như ở 83 biết là lên sóng này mình ăn mặc trong hoành tráng tí xuống xuống xuống đi xuống xuống xuống xuống la calavat à thay đồ anh ơi xuống mặc calavat vào cơm lê vào ba anh nghe một ngoài đồ con này con này hôm nay đồ này tươi đấy ăn giòn phết đấy nhỉ ngon mà anh được không quá được luôn Ai làm công cả. làm công làm này chỉ bố chỉ bố dũng ơi chỉ bố khỉ thôi bố khỉ đấy nhá ờ, chỉ bố khỉ thôi nhá bố khỉ là câu đấy đừng đệm đừng đừng đệm câu bố khỉ câu đấy là câu đấy ờ, là thương hiệu của anh thương hiệu thôi đừng đệm nhá từ trước cả cái hoàng cầu từ dùng bố khỉ ngồi biết em nào là chắc câu này của dũng tàu rồi là biết ngay câu này rồi câu này câu là của anh là người sáng sáng sáng lập ra luôn đầu tiên nhưng sao lại nick à, cái à, biệt danh là dũng tàu dũng tàu là dũng dũng người tàu Đấy, nhìn mặt mắt rất là rất là dũng có điểm nét dũng tàu được là dũng tàu nó có thương hiệu ngày xưa còn nhỏ là ông nội không là anh mỗi lần mà đi đâu về là ông nội lại bảo là thằng tàu lại về rồi đấy đúng là câu chuyện này có thật đấy cái lúc mà trẻ con lít nhíp này đã giống cái tàu rồi ấy. đấy nó bảo là thằng tàu lại về đi đâu về đấy mà anh là cũng là gốc hoa thật thì đúng <laughs> sao mày anh có mày anh có ờ, chả biết được không biết chả được cái gì giống như mình cũng vậy thôi bây giờ vậy thôi cái này không thể trách phụ huynh được đúng không không trách phụ huynh được đấy cái này cái này nó là đúng rất là đúng chỉ được một cái đẹp trai là, anh đúng dạ. ơi người ta bảo làm gì có ai được phép chọn cha mẹ đúng đâu. rồi bây giờ nhiều khi đi gọi đò bên ngoài vũ hán mà nhà vũ hán ừ, vũ hán hôm <laughs> nọ hôm nọ dịch vừa bên quê về nhá <laughs> quả mấy con quả dịch mấy nhà ngồi khủng khiếp nhỉ từ cái nước ngồi quả dịch nó khủng khiếp dùng không dùng đấy nó ngon đấy chị này chị rất thần tượng con em có cái gọt đúng không chuẩn hàng này anh rất thần tượng của bên ra nó sống này dựng đi cứ bảo thằng này nó hay nhỉ từ hôm mà coi nhà ăn cái ngó bò này xong ngày nào mình cũng đi qua không phải như mà anh anh toàn gây tê cho anh bỏ bê ừ, thế anh cứ nói xong rồi anh bỏ bê bọn em tê người xong bắt đầu bỏ bê mà cái thứ hai là anh chơi chơi cái đòn bất ngờ chung ạ ừ. đùng một phát đến giờ cái phó bò đã về bắt đầu nhắn nhắn tin thế mới chơi chơi thế mới sốc đấy. mình thích mình làm thôi ừ, à, mình thích thì cần lâu tận bãi điện biên sơn la phiêu phát về đây, đây luôn đấy. đấy thì bây giờ mới về đây đấy cố vì về thì có giờ làm vợ chồng nhà định từ cà mau này anh công báo bắt từ cà mau đâu không phải không phải không phải bác ơi không phải từ cà mau từ pleiku Pleiku à? Pleiku. <laughs> Còn yêu nhau là về ừ, Pleiku của Bân Mê Tuật. Hư hà hư hà hư hà. Anh đi công tác Play. Pleiku sáng ra giờ là coi này đi coi giao cho nó một chuyến hàng coi nhà ra coi nhà hào lam cứ cứ giao yến thịt bò mà nhà con nó bán đêm tốt số các nhà đi đâu mà gặp ấy nó bỏng kẹp cái này ăn cũng ở đấy hay này bán còn mỗi đêm hơn trăm triệu các bạn tốt tính đến ship đến quá tiền tiền bỏ này cô để mát nhỉ thích nhỉ không có nghĩa là, là tiền đồ ăn ship đi vào cái vào nhà nó những cái bếp nó rộng độ gần hai 200 mét vuông đang ngọt thêm xoài trong cái ngõ mà có cái xe máy là đi coi như là vào chỉ vừa cái xe máy thôi hai cái xe vào tiền ship đến ba ba đúng đậm trăm triệu đêm luôn đi uống thêm lon em em một lon sáng mai họp sớm, mai ở công việc. Không, không chơi thế đâu. Mẹ đồ còn dạ. nhiều, tính ra ngồi Không phải, tại em thật anh như này, nó là anh em mình là sống nhau cả đời, nhưng công việc ngày mai nó ảnh hưởng là mình có bị một hệ thống dây chuyền đấy ạ. Mới bổ sung thêm um, xoài xanh, dạ, dạ, xoài à, xoài vét, à, xoài nạo, nạo ra, xoài nạo. Bố trạch, không, anh, anh, vào đấy hôm sau như vậy. Anh cùng cái bó bò Nếu mà đi từ tám Tết đấy. 6 giờ tối vào nên đã nhảy Quảng Bình. Hàn vừa bị định đánh mà thấy buồn. 7 giờ sáng. <laughs> Nó vừa bấm đùi định hôm qua bị định ngườm. 6 giờ tối mọi người. Đập ờ. chuông. Chưa đập chuông. Rồi cầm đi thế Cầm một quả lắc đập chuông. Nếu anh tôi mà đi cầm quả cầm quả lắc à? Đá nhảy Quảng Bình rồi, đá nhảy. chỗ bên này đối bên là đèo ấy. thắt với anh. Cầm quả lắc. Cầm một quả lắc ấy đập chưa mình đi quảng bình sao nhỉ cái rất nhanh cái phản xạ đi chưa nó phản xạ đi sốt mà đó là theo bản năng ấy nó bản năng nó là phản xạ bản năng phản xạ bản năng đấy nó gọi là phản xạ không điều kiện à, tưởng anh trung à, tưởng anh câu quả đấy cầm lại thì chết ra <laughs> ông hữu này ông khéo tưởng tượng lắm đó nó gọi là phong phú Còn em anh chỉ biết là tay hà đưa sang thôi anh, uh, bạn em là không chua đâu không chua để cho ba uống một lon mà hai lon cơ kia chua đấy xuống em bà xuống luôn đấy quả chua là ngon đấy đúng rồi chua còn chua thì anh em mình luôn còn đấy ăn thế này lại ngon để chấm gió nhiều tí anh nghĩ người ăn kiểu như xoài thái nhưng mà xoài ở nhà đấy xoài ờ, dưới quán anh mời anh mời định dưới có cây xoài nè bây giờ xoài kiểu lắm em này cả năm chảy suốt cho anh trung ơi chạm theo cái của em nuốt lon xuống ok em vài hôm rồi xuống tóc hàng lần lại chảy về ờ. thằng thằng thằng biên của em gọi bà vâng ạ đang ăn cơm dở à? lên đây là hôm hôm là bỏ anh công là bố trí cái cái món này <laughs> bật cho phú lò chung tuổi vạ vâng, đâu vâng, tại anh tuyến đấy vì anh, không dạ. được mang con bỏ chợ đâu bố trí món này ừ, tuyến ạ công hứa dạ. nhiều lắm đấy nó đúng là nó bỏ uống rượu hôm nay đấy em bỏ uống rượu anh xuống nhà rót luôn Không, chỉ uống bia, bia rồi, rượu thì anh kho rượu kia rồi bia là chuẩn Bia Uống bia thì xuống vườn già đấy Còn rượu rượu chuối dưới nhà ngâm mấy năm luôn nó quả ớt xuống ăn lãng phí tôi cầm hai quả đi ai cầm một quả ngại ngại thôi không phải ngại đâu ngại em là em đó lên nhá sung nữa này anh công anh thôi mà nữa mà anh kiểu cái làm em ngại anh bảo này ngày mai đi xa thế khổ bảo này hữu này à, thôi thôi thôi mai có việc nên em xuống trước ăn cơm chuyên cơm bây giờ là khoảng 11 à, giờ kém lên Nguyễn Hữu nhá ăn cơm lưu số anh này <laughs> lưu số cũ đây uh, có bạn là uh, số anh luôn có ờ, cô em à? linh này cô ấy ở tầng 4 khu tập thể đọc một câu là chú là xóa số gạch tên lại người người là chung cư trở về cho anh em ngồi say hết bồng hết Ta dạ, uống uống với bạn tí nhá. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Hai bạn này cùng tuổi nhau sinh năm 99. À, dạ, dạ. Tuổi. Tuổi à? đây sát mặt để biết ờ, như nào là chín chín như nào hộ chung cư đấy em thích ví dụ anh em cũng như nhưng mà nhưng mà linh ấy dạ. cầm lon bia mấy dạ. lần chưa hết đâu đấy để làm bố khỉ tự mình làm để anh em ông dũng đang ờ, đang đang rỗi rồi bố khỉ rồi kìa rồi đấy đâm ra là là là anh đừng có phôi á à. nói chuyện đấy xong rồi không có để đấy. nhưng mà anh đi vui lắm mà bởi bọn anh ờ, tổ chức sự kiện thứ hai bình thường xong bọn anh còn hát hò dạ có linh biết rồi có những hôm nhỉ mình còn ra nhà nhà nhà, nhà, nhà, nhà linh linh đi cà phê đấy cứ gọi cả linh cà phê lên giờ anh không ơi ờ. gọi là linh linh cà phê đi không ơi bắt anh chia với một không <laughs> đang uống các bạn dũng bạn này có đi quả mộc châu mang lên nhỉ đúng rồi quả cái này bạn xem lại quả cương cương là quả ừ, cương cương là ví dụ có thêm à, cô em gái à, lan anh nè cũng là trong à, khu tập thể cương cương cương cương cương cương cương cương cương cương cương công cưa cương dạ, cái nào nó mềm mọt đây gọi là cưa cưa dạ, đúng rồi đúng rồi Lan Anh bảo không thấy Dũng đâu chưa uống à. đang nhớ mật ong đấy tí là uống chưa này ngoài phát nhá lại nhớ mật ong lại nhớ mật ong luôn đi để uống một nửa anh tí anh với Lan Anh còn gì ừ, ok ok lại nhớ mật ong đấy rồi cho Ai mua, gọt hết á Thì gọt bao nhiêu gọt, gọt thoải mái Sao bảo mang xuống nhà lại bảo em gọt hết Tí thừa cho em hết luôn Ủa thế em không ngọt đâu Ta bị đây, củ xoài rất ngon nhá Bên ngoài xanh bên trong vàng luôn Xoài thế chuẩn Chuẩn đấy, xoài ngon đấy Xoài quê nhà nó có khác có cái này cái này mai khi này anh em phải kiện tôi nói là phải kiện chứ không không anh anh có thấy là không kiểu như này nữa. không để ban quản trị được như này là công sai nhá hôm trước là bảo mang xoài lên nhưng mà thôi không mang lên đúng không thôi bây giờ từ tối giờ vất vả vì cái gì anh không số hôm nay không phải mà tôi từ hôm trước anh công ơi trách nhầm em rồi nó là hôm trước em bảo anh là em ăn xoài đây mà thôi đúng không chuẩn không em, em thì em thấy là có tí con đẻ với cả con nuôi ở đây rồi đấy <laughs> anh định làm cái vậy khỉ hơi buồn cái này em mà em mới ờ, chơi người chán em ra em chơi bị chó đây là em bắp ngô em ấy được 6 tuổi rồi nha mọi người 6 tuổi thật ra ạ 6 tuổi rồi em mới được đi spa về cắt lông của nhà của, của chị Thỏ Ngọc à? Dạ Của chị Thỏ Ngọc à? Dạ Trông côn phết 500 nghìn Spa 500 nghìn À? 500 nghìn Một lần? Vâng Kinh nhỉ Người đi trả đến 500 nghìn <laughs> Kinh lắm tôi ơi, tên ở nhà, tên là gì hả Tôn? Tên là nhà Đây này Ừ Bắp ngô đúng không? Nhưng mà tên, tên ở nhà đó là Con Lucky <laughs> thế là nhà lucky thế là ngoài là bắp sao mẹ mẹ gọi là gì mà dạ. mẹ gọi là chơi không Đấy, cô Hà cô ấy chơi người chán cô sang chơi với ở bắp ngô này trông cưng cưng nào À, chào mọi người nhá, nhớ like và subscribe của kênh nha. của mình nhá Kênh của anh em chúng mình, người lao động HN nhá Yeah, ok ok Thank you cả nhà Rồi tạnh rồi thì mấy anh em ờ, chạy mưa mọi người về hết một lúc này còn mấy anh em nhiệt tình nhất ngồi lại à, <laughs> mấy anh em đang ngồi hóng mở mưa hết mưa thì, thì, thì ra ngoài ngồi